Alo, à, Vân Hoàng Nam xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể quý anh chị em cũng như là toàn thể các bạn nhé. Và xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em đã một lần nữa quay trở lại với kênh Circle số trú miền Bắc của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và mình là Hoàng Nam. Như vậy kết quả trả thưởng đã trả thưởng xong được 15 phút rồi anh em ạ. Đấy, được 15 phút rồi. Thì à, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại đây để tham khảo câu kèo này chốt số cũng như là thống kê lại những cái kết quả mà đội ngũ của chúng tôi đã tham khảo cho tất cả anh em ở trên video. Ở trên video thì chúng tôi nuôi khung cho tất cả anh em ngày 17, 18 này và 18, 19. Ngày 17 và 18 mình nuôi khung cho tất cả anh em đó là cặp 15, 51 đúng không ạ? Thì ngày 17 chúng ta chưa thành công nhưng sang ngày 18 đấy, ngày 18 ngày mà đội ngũ chúng tôi đang làm video cho tất cả anh em đây đã nổ cho tất cả anh em đó là con 15 đúng không ạ? Chúng ta đã hoàn thành con 15. 15 của chúng ta thì à, ở vị trí đó là vị trí giải à, một luôn anh em nhé. Ngay ở vị trí giải nhất đã nổ cho tất cả anh em đó là con 15 này. Được chưa? Giải nhất đã nổ cho anh em con 15. Như vậy đồng nghĩa việc kết quả đã cho ra chúng ta đã hoàn thành nổ 15 ngày 2 anh em nhé Đấy, nổ 15 cho tất cả anh em ngày 2 còn cặp song thủ 56 và 65 mình đã tham khảo cho anh em ngày 18 và 19 và như vậy là kết quả ngày hôm nay cho ra nhé thì <clears throat> thì cặp 56 và 65 nhé cặp 56 65 của chúng ta ngày 18 chúng ta chưa hoàn thành rồi chưa hoàn thành anh em ạ đây anh em có thể thấy này à, đầu năm thì à, ngày hôm nay chúng ta có con 53, 58 và 59 đúng không? Đầu 6 thì chúng ta có 61, 63, 69 này. Đấy. 61, 63, 69 và đầu năm có 53, 58, 59. Đấy. Như vậy là đồng nghĩa việc anh em có thể thấy là cặp 5, 6, 65 của chúng ta ngày 18 chúng ta chưa hoàn thành thì chúng ta còn một ngày để nuôi khung cho ngày 19 nữa cho cặp 5, 6, 65 và chúng ta sẽ hy vọng rằng là cặp 56 65 để sẽ hoàn thành cho tất cả anh em nhé. Chúng ta cùng chờ đón cũng như là cùng chờ đợi những cái kết quả cho cặp 56 65 cho ngày mai, ngày cuối cùng của ngày 19 tháng 4 năm 2023 được chưa? Còn à, ngày hôm nay thì à, tất cả anh em, một số anh em thì thật sự là kết quả thì nó rất là tuyệt vời. À, mình đã chốt cho tất cả anh em cái đường cầu à, kín ở trên à, à, nhóm Zalo này thì à, ngày hôm nay thì cũng rất là thành công cho tất cả anh em nhé. Đây, đây là kết quả mình đã tham khảo đã chốt cho tất cả anh em. Đấy, chúng tôi chốt vào lúc đó là 17 giờ 04 phút này, chưa? 17 giờ 04 phút ngày 18 tháng 4. Thì à, mình chốt cho anh em đó là bạch thủ là 40 này. Đặc biệt đó là 1661 và 2882 đúng không ạ? 16, 61 và 2882 Bạch thủ đó là con 40 dạ tuyến dương mạch của con 40 của chúng ta thì anh em có thể thấy đây ngày hôm nay thì à, chúng ta có con 40 nổ hai nháy anh em nhé đấy chúng ta có con 40 nổ hai nháy này đấy 1661 thì giải đặc của chúng ta nổ con 61 rồi đây đúng không ạ đấy một kết quả là hết sức là tuyệt vời cho tất cả anh em Zalo ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng rực rỡ đấy người bạn anh Tuấn ra thì à, có một số bạn như là bạn à, Lộc phát hôm nay cũng vào xuyên ba và đặc biệt vẫn là cặp 1661 61 đây. Đây bạn Lộc phát này, các Lộc Lộc phát đúng không ạ? Thì à, mình chốt cho tất cả anh em là bạch thủ vẫn là bạch thủ 40. xuyên 3 đó là 40 63 và 69 nhé. 40 63 69 này. Đặc biệt là 16 61 và 2882 cho tất cả anh em và chúng tôi chốt vào lúc 17 giờ 06 phút. Đấy, trước cái bảng à, quay thưởng khoảng độ à, hơn một tiếng anh em ạ đấy một tiếng hơn một tiếng là chúng tôi đã tút xuống tất cả anh em rồi và một lần nữa xin được chúc mừng cho tất cả anh em ngày hôm nay chúng ta có những chiến thắng hết sức là tuyệt vời nha anh em nhé hết sức tuyệt vời đúng không ạ đây như vậy là sang ngày mai thì à, ngày mai mình sẽ tham khảo cho tất cả anh em một cặp lô tô này thì à, cặp này mình nghĩ rằng là ngày mai nhé ngày mai thì sẽ nuôi cho anh em cặp 19 và 20 còn cặp 5665 thì anh em thì nuôi không thêm một ngày 19 nữa Ngoài ờ, sang ngày mai thì mình sẽ bắt cho anh em một cặp lô tô này để nuôi cung nhé. Nuôi cung bắt đầu từ ngày mai cho là ngày 19. À, Đó là cặp 2442 anh em nhé. 24 này và 42 được chưa? 2442 và cặp 5665 chúng ta sẽ chờ đón ngày 19. Chờ đón ngày 19 nữa được chưa? Còn bắt đầu từ ngày 19 và nuôi cung ngày 20, cặp của chúng ta sẽ là cặp 2442. Đấy, hai cặp này anh em thích cặp nào thì anh em đánh nhé hoặc là anh em nuôi cung cặp 5665 trên ngày 19 hoặc là anh em đánh cặp mới 2442 được chưa đấy còn Zalo chốt số của chúng tôi đó là 0965 146 phí thì à, chúng tôi sẽ thu phí sau nếu như mà anh em thành công nhiều lộc lá thì anh em gửi cho chúng tôi một chút lộc thì à, chúng tôi cà phê ăn sáng thuốc lá đấy đó là cái niềm động lực của chúng tôi được chưa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 Ok, xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai.